Xin chào tất cả các bạn Tôi tên là Kazu của nhóm Double Wish Hôm nay tôi đi ăn bánh mì Và thật là có ba loại bánh mì Tôi món số sáng, chả lẻ, bình thường, giá kháo Khác như thế nào tôi muốn biết Nên hôm nay số sáng ba loại lấy bánh mì Thứ nhất là giá 15 ngàn bánh mì bánh mì ốp la ồ oh, ngon không ừ. ngon tôi luôn luôn ăn bánh mì này à. 15 ngàn bánh mì nhưng mà có rất nhiều thức ăn đúng vì là ngon nhưng mà bánh mì này mềm mại và bì lỏng tôi muốn có muối tiêu chan nữa thứ hai là bánh mì tôm chuối 36 ngàn à, giải cuốn Ủa. bánh mì này là cứng à. だからオニオンオニオンおマヨネこうマヨネマヨネといまといらってマヨネおいトンラウなんかすごいレミナイ購入ラウ購入マヨネtất cả người Nhật Bản rất ít mayonnaise em chắc là bánh mì này duy nhất rất ít tôi suy nghĩ kiểu bánh mì Việt Nam khác nhau cái này khác nhau à, chắc là bánh mì này dành cho người nước ngoài nhà hàng gạch chân còn rất nhiều bánh mì tôi đã gọi bánh mì bên thang 159 ngàn Mắc quá Bánh mì chip Bánh mì chip Bánh mì như thế nào? hồi bốc quá Giá cáo bánh mì là rất khác nhau Trực ký hai loại bánh mì Đặc biệt là khổ phòng hai loại bánh mì là khi ăn ở bên ngoài máy lắm và có âm nhạc yeah. thoải mái hay đó xá xí xá xí yeah. wow có gì có gì vào bánh mì cua cua và dưa leo leo dưa leo leo à leo ờ, và gì ngò rí ngò rí rí ngò rí rí từ từ ngon tại Việt Nam nhất tôi suy nghĩ bánh mì này đặc biệt là sốt tartar oh. ở Việt Nam có sốt tartar ít rất rất ít tôi đã ăn sốt tartar ở Việt Nam là một lần hải lan. người Việt Nam không thích sốt tartar không nên có tartar ít phải không đúng không hào tốt quá